Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đỗ Xuân Tuyên hốt đống thối của Nguyễn Thành Long để lại mà chân run vì sợ. Sau khi ông Nguyễn Thành Long bị bắt vào ngày 7 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua Bộ Chính trị đưa ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tạm thời điều hành công tác của bộ này. Hiện nay, ông Đỗ Xuân Tuyên đang là quyền Bộ trưởng. Đó là quyền Bộ trưởng thì khả năng lên Bộ trưởng là rất cao, tuy nhiên đó là khả năng nhưng không phải là chắc chắn. Với thời kỳ rực lửa lan cháy khắp nơi trong cả nước như hiện nay thì không ai an toàn được dù Bộ Chính trị có cho lên chức. Đây là hình ảnh ông Đỗ Xuân Tuyên, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam hiện nay. Ông Trung Ngọc Anh là người được ông Nguyễn Phú Trọng chọn thay thế cho Nguyễn Đức Trung, nhưng cuối cùng số phận của ông Trung Ngọc Anh vẫn không khá hơn ông Nguyễn Đức Trung. Thậm chí như người tiền nhiệm của ông Tuyên là Nguyễn Thanh Long còn tệ hơn nữa. Ông Nguyễn Thành Long được Nguyễn Phú Trọng chọn thay thế bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nhưng cuối cùng ông Nguyễn Thành Long lại đi sau nhưng về trước. Nghĩa là ông Long nắm chiếc ghế bộ trưởng sau bà Tiến nhưng lại vào trại giam trước bà Tiến. Vậy nên là người thay thế thì không có gì là đảm bảo cho ông Đỗ Xuân Tuyền cả. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát Việt Á đã thu lợi thì không chỉ một mình ông Nguyễn Thanh Long chỉ đạo, mà trong đó có cả Đỗ Xuân Tuyên giúp sức với vai trò là Thứ trưởng Thường trực của Bộ Y tế. Việt Á không tha một ai, cho nên tình trạng của ông Đỗ Xuân Tuyên là một tiềm ẩn nguy cơ bị kỷ luật và truy tố. Vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, ông Thứ trưởng Bộ Y tế gồm Nguyễn Trường Sơn, Đỗ Xuân Tuyên đã bị kỷ luật Ngoài hơi hai ông Thứ trưởng Bộ Y tế này thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hai người là Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, trong đó ông Phạm Công Tạc đã đưa vào trại giam. Hai ông Thứ trưởng Bộ Y tế hiện nay như đang bị án treo, không biết sẽ bị sở gáy vào lúc nào. Hiện nay, ông Đỗ Xuân Tiên đang cố hốt đống thối mà ông Nguyễn Thanh Long để lại. Trong đống đó có phần của ông Đỗ Xuân Tiên. Vì thế, dù muốn hay không, thì ông Đỗ Xuân Tiên cũng phải hốt cho thật sạch, nếu không thì ông Nguyễn Phú Trọng lại khôi tiếp. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cho quan sát ông Đỗ Xuân Tiên. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang trong thế tọa sơn quan sát, nếu bên dưới có ai làm sai điều gì thì ông lập tức mang lò đến để tống thanh củi ấy vào. Mọi sự động tĩnh của ông quyền bộ trưởng đều bị giám sát rất chặt chẽ, vậy nên ông Đỗ Xuân Tiên có thể tay vừa làm chân lại vừa run vì sợ. Vào ngày 24 tháng 6, ông Đỗ Xuân Tiên có chỉ đạo rằng trước ngày 30 tháng 6 các tỉnh thành phía Nam phải tiêm hết lô vaccine phòng COVID-19 đã phân bổ. Ông Tiên cho rằng Bộ Y tế đã kiểm soát được tình hình và chuyển sang bình thường mới. Việc bắt phải tiêm số vaccine ấy được ông lý giải là Bộ không được chủ quan, lơ là về dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường, có nguy cơ cây lại tăng số ca mắc. Do đó, cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Tình hình người dân đã trích ngừa gần hết việc bỏ khẩu trang và đưa đời sống người dân trở lại bình thường mà dùng mệnh lệnh cứng thì đấy là điều rất khó hiểu. Việc ra lệnh có những lúc khẩn cấp thì cần mệnh lệnh cứng nhưng khi đời sống người dân đã trở lại bình thường thì mệnh lệnh cứng rắn sẽ cản trở đời sống của nhân dân khó mà tránh khỏi. Đây là hình ảnh Đỗ Xuân Tiền, tay đang làm nhưng chân đang run. Ông Đỗ Xuân Tiền tuy đang được tạm quyền ghế bộ trưởng nhưng thực chất là ông đang thụ án treo của đảng. Mà án treo thì giám sát rất chặt. Tùy ghế bộ trưởng đầy hung hiểm nhưng rất có nhiều người dòm ngó chiếc ghế này. Ở hậu trường chính trị không thiếu những người bên ông Tổng Trọng có thể sàm tấu để đẩy ông đi. Hốt đống thối thì chính ông cũng thối tay thối chân không thể nào khác được. Giám sát ông Đỗ Xuân Tiên đâu chỉ có Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà còn có cả Ban Nội chính Trung ương, cũng có Bộ Công an với ông Tô Lâm đầy quyền lực, cũng phân công người theo dõi. Nhất cử nhất động, nếu không khéo thì ông Đỗ Xuân Tiên có thể tự hại chính mình. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nóng Vân Phong Khánh Hòa xuất hiện cột mốc biên giới ghi chữ tàu. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2022, một Facebooker có nick là Mai Thành Hải đã đăng một dòng trạng thái với tiêu đề Mấy cái cọc tiếng tàu. Nội dung được chia sẻ như sau. Dọc hành trình lang thang lọ mọ ven biển miền Trung, ghé bán đảo Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Giữa buổi trưa hừng hực nắng, chưa hết hoa mắt, đã tròn mắt khi thấy vật thể lạ cao khoảng 40cm, làm bằng nhựa đặc, hình thù nom giống cái cọc tiêu. Bốn mặt và trên đỉnh khắc chữ Trung Quốc, rõ ràng danh mạch ghi như sau Thổ địa Giới tiêu tức là mốc giới đất đai Đây là hình dáng chiếc cọc Hỏi ông chủ nhà thì thùng thẳng đáp rằng Mấy thứ này giạt vô bãi biển nhiều Bà con nhặt đóng xuống cát làm cọc để buộc dây bò Làm hàng rào chắn gà vịt khỏi phá vườn cũng tiện ra phết Giật thót mình Cọc này phía Trung Quốc khẳng định là chủ quyền của họ Bác đóng cọc xuống như thế, họ đến nhận là đất của họ thì sao? Ông chủ sừng cổ. Biên phòng đi qua, ghé đầy nhậu suốt, mà có nói gì đâu, tự nhiên chú lại dọa tôi như vậy. Chết thật, làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới và duy trì an ninh, trật tự khu vực mà không nhìn nhận ra được. Ngay cái vật thể lạ thì nói gì đến bám, nắm địa bàn tình hình đây? Đề nghị Bộ Tư lệnh chỉ huy các đơn vị biên phòng ven biển, nhất là khu vực Khánh Hòa, thực hiện nghiêm công tác bám nắm địa hình, tình hình, tập trung vận động quần chúng nhân dân không sử dụng các cọc tiêu của Trung Quốc từ biển trôi giạt vào, để tránh những hệ lụy nguy hiểm bất thường không đáng có về lâu dài. Làm công tác biên phòng và dân người ta không cung cấp thông tin mọi sự việc hiện tượng thì hơi mệt đó. Facebook này nói vậy. Đây là hình ảnh status của Facebook Mai Thanh Hải. Mạng xã hội đã dậy sóng, status được 15.000 link và chia sẻ 400 lượt. Sức lan tỏa rất mạnh bởi đây là vấn đề rất hệ trọng, vấn đề an ninh quốc gia nên nhiều người chú ý. Chỉ tới bây giờ chính quyền đã tịch thu cột mốc tiếng Tàu và đang xử lý thông tin. Tuy nhiên, cho đến giờ này thì nguồn gốc của các cột mốc này bắt nguồn từ đâu vẫn chưa tìm ra. Vân Phong là khu vực duy nhất của miền Trung mà năm 2018 chính quyền muốn lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong dự tính cho Trung Quốc thuê lại tới 99 năm. Tuy nhiên, vì ngày 10 tháng 6 năm 2018 bị người dân biểu tình phản đối quá thì luật đặc khu tạm hoãn. Tuy là tạm hoãn nhưng các dự án hạ tầng vẫn được xây dựng để mời trải đầu tư Việc luật là khu chưa thông qua thì Trung Quốc không thể thuê 99 năm, nhưng họ hoàn toàn có thể thuê 50 năm và sau đó có thể gia hạn hợp đồng. Nói chung, làm thế nào cũng có đường lách cả. Những năm gần đây, việc người Trung Quốc mua đất ở các tỉnh miền Trung không phải là hiếm. Những cột mốc danh giới đất ấy không thể từ Hoàng Sa hay Trường Sa trôi tới được, mà cũng không thể từ đảo Hải Nam Sa Lắc Sa lơ có thể trôi tới nhiều như vậy. Nó phải ở quanh quẩn đâu đây, quanh Vịnh Vân Phong mà thôi. Vấn đề người Trung Quốc trên đất nước Việt Nam là vấn đề rất phức tạp. Họ là quốc gia đông dân. Nếu đến nơi nào đó họ lập làng, ấp sinh con đẻ cái, rồi sau đó họ hình thành một cộng đồng lớn mạnh, nói tiếng Trung, dùng văn hóa Trung Quốc vân vân. Thì liệu nhà nước có dám đụng đến họ hay không? Đây là hình ảnh chính quyền tịch thu cọc Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé so với Trung Quốc, vậy nên việc gì cũng phải cẩn thận, cũng kỹ lưỡng và không được chủ quan. Đất nước Việt Nam mà người Trung Quốc sống từ bao đời, không biết thì chỉ có thể làm ngơ. Công an Việt Nam thì rất đông, con số lên đến hàng triệu người nếu tính luôn cả lực lượng không chính quy. Vậy mà vấn đề người Trung Quốc trên đất Việt Nam tìm không ra, nghe thật phi lý. Chính quyền của Đảng Cộng sản kiểm soát người Việt Nam rất kỹ, nhưng dường như họ lơ là trong việc kiểm soát người Trung Quốc vào Việt Nam. Đụng tới người Trung Quốc, họ e ngại, không biết lý do vì sao.